mà thượng từ có nói rằng là có người hỏi hòa thượng rằng là <clears throat> cái giới tài dâm cái đức phật dạy là không có được ờ, có vợ rồi không có được quan hệ gian díu bên ngoài nhưng mà có người hỏi rằng với đồng tính liến ái hai người nam một hai người nữ với nhau quan hệ với nhau vậy có phải gọi là ờ, tài dâm hay không rồi có người à, hỏi là trước khi mình lập vợ chồng thì người ta ví dụ như người ta ra ngoài người ta Ờ, quan hệ ờ, gái gú đồ này kia thì có có gọi là tà dâm hay không thì hoàng thượng nói rằng cái đó trong kinh phật không có nói cho nên ngài không có giải thích được đó là câu hỏi tiếp theo thôi để thầy trả lời câu hỏi về vấn đề mà trong cái ngũ giới đó thì có cái giới thứ ba là cái giới mà tà dâm tức làm cái giới đó gọi là đạo đức gia đình dạy về cách thức người có gia đình thì không có liên hệ với cái người đàn ông hay người phụ nữ khác thì cái đức đó gọi là đức chuyên nữ đó, cho nên dạy dạy người cư sĩ thọ năm giới tức là có cái giới thứ ba đó dạy đạo đức gia đình mà người ta không triển khai được người ta chỉ thấy đó là cái giới cấm <coughs> tà dâm thôi à, có hiểu không cho nên vì vậy mà triển khai cái cái cái giới à, tà dâm này nó sẽ trở thành một cái bộ đạo đức gia đình trong đó có đức lễ đức cung kính tôn trọng vợ chồng biết tôn trọng lẫn nhau thì không cãi cọ vì chúng ta quen mặt quá cho nên chúng ta mất sự cung kính tôn trọng cho nên thường cãi cọ rồi bạo lực gia đình sẽ xảy ra và đồng thời thứ nhất là cái, cái, cái tâm của mọi người muốn chiếm hữu người đó là của mình à, chồng muốn chiếm hữu vợ là của mình chứ không được của ai cho nên phải thấy người vợ nói chuyện với người đàn ông nào đó thì sanh ra ghen tương rồi ghen tương rồi sanh ra chuyện này chuyện kia cho nên cái đức mà à, cái giới tài dâm dạy về đạo đức gia đình biết cách cư xử nhau để tạo gia đình nhưng cái đạo đức gia đình này một ngày nào đó thì sẽ cố gắng thì sẽ biết xong được nó khoảng hai ba tập mỗi tập cũng ba bốn tiếng cây các bạn thấy đạo đức gia đình đâu phải ít hàng ngày những cái người thân gần nhất mình chung đụng với mình mà nhiều khi mình coi rẻ mình coi rất là không trọng chia sẻ từng cái cay đắng ngọt bùi cho nên cái thì ở đó quan trọng đến bây giờ cho nên ở đây hỏi về câu hỏi của con là khi mình chưa có lập gia đình thì có gì đâu mà gọi là tà dâm dạ. mà cái tính dâm dục là người nào cũng có ừ. phải không đây bây giờ không có nói tài dâm được ở trong cái chỗ này dạ. khi nào thọ nam giới và cái người này đã có gia đình thì mới gọi nó là giới tà dâm yeah. Dạ. con hiểu chưa dạ. còn bây giờ tôi chưa mà tôi chưa có lập gia đình thì đâu có nói tôi tà dâm tôi muốn nhìn cô nào cũng được hết dạ. có phải không phải không <laughs> tôi bây giờ cô nào tôi cũng nhìn được bởi vì cái người khác phái thì cái tâm dục của cái người khác phái có sự thu hút nhau vì cái quy luật của nhân quả thì nó đi vào cái sự à, sanh diệt có sanh phải có diệt cái gì mà muốn sanh thì nó phải đi vào cái luật cái lực giữa nam nữ âm dương các <coughs> bạn không không có nữ không có nam thì làm sao sanh cho nên nó phải đi vào cái lực đó cho nên ở đây thì không nói giữa tài dâm nữa được mà chỉ nói về thế tánh dâm dục <laughs> à, vậy còn thấy mới biết phân biệt cho rõ ràng mà người tu theo đạo Phật người ta rất sợ tánh dâm tánh dâm dục một người nam nhìn người phụ nữ thấy tâm bất động thì người đó mới gọi là gọi tâm thanh tịnh Ừ. cho nên cái giới mà dâm dục ở trong cái ở trong thập giới sa di đó thì nó không phải tài dâm mà gọi là dâm dục cấm dâm dục thì trong những giới dâm dục nó là cái đức thanh tịnh cái đức của nó thanh tịnh còn cái đức kia cái đức mà tài dâm á, cái giới thứ ba của người cư sĩ mà thọ cái giới thứ ba đó trong năm giới trong ngũ giới đó thì nó là tài dâm nó không phải dâm dục cho nên nó còn dâm dục nhưng mà nó phải chân chánh nó phải đúng chứ không được sai con hiểu chưa con ở đây á, thì của hoàn toàn trong cái người mà xuất gia tu rồi á, thì đương nhiên là cái giới này cấm bạch phải thanh tịnh tức là đức thanh tịnh chứ không phải đức tịnh đức chung thủy nữa nghĩa là cái người tu theo đạo Phật phải thấy con đường tái sanh luân hồi là cái chỗ này phải chấm dứt phải từ đó phải tư duy phải quán xét phải triển khai cái tri kiến để hiểu rõ con đường tái sanh luân hồi muôn đời muôn kiếp khổ ở trên con đường này mà thầy thấy con người sinh ra không có người nào thoát khỏi cái tham danh dục bởi vì mình sinh ra trong con đường danh dục phải không thì làm sao mình ra khỏi con đường danh chỉ có đạo phật dạy chúng ta mới thoát ra khỏi mà ngài dùng pháp như lý tác ý và đồng thời còn phải triển khai cái sự truy kiến hiểu biết về con đường này rất rõ để từng đó chúng ta có cái truy kiến hiểu biết và từng đó chúng ta phải tập cái sự tỉnh thức nhờ cái sự tỉnh thức đó mà mỗi một cái tâm niệm nhỏ chúng ta đều bị gạt ra hết mỗi cái tâm niệm vừa cho thấy một người phụ nữ mà trong ý này đã thấy người đã đẹp là đã bị tâm niệm được rồi chứ chưa nói là tội cái gì à, cho nên vì vậy mà luôn luôn lúc nào cái pháp như lý tác ý luôn luôn lúc nào nó kề sát cái người tu sĩ không dám buông rơi cho nên vừa khởi cái niệm nhỏ thôi chưa có tư duy gì hết thấy cô này đẹp ngay đâu con đường sinh tử chấm dứt chỗ này không khéo thì luân hồi mua kiếp khổ đau con thấy chưa như vậy nó mới dứt ngay liền nó mới nhìn mới thảm nhiên từ đó quân tập cái pháp như lý pháp lý nó trở thành cái lực vô lậu của nó không còn tâm danh dục thì nó mới đủ tứ thần túc nó có đủ tứ thần túc thì cái tâm danh dục mới biết còn ngờ mà chưa có tứ thần túc dù tu đến đâu tâm danh dục vậy một ông già 80 tuổi chưa chắc đã là hết danh dục thì nó thật phải hiểu như vậy cho nên vì vậy nó là con đường sinh tử hết thì người ta chấm dứt sinh tử được rồi sao cho nên vì vậy chúng ta phải thấy rằng cái con đường này là con đường tu tập của đạo Phật để chấm dứt sanh tử luân hồi làm chủ sự sống chết là phải tư duy rất là chính xác không để sơ sót cho nên không thể nào mà đứng ở trong cái vị trí của giới tài văn mà nói về giới dân dục được còn hiểu chưa và cho nên muốn mà tu tập để được giải thoát thì tâm tư của cái người đó luôn luôn phải chấm dứt con đường này thấy người nữ người nam thấy người nữ rất bình thường cũng như thấy một người nam hồi nãy con hỏi tại sao có hai người nam mà đồng tính với ái cũng như hai người nữ lại đồng tính với ái đồng tính luyến ái không phải là cái người nam đó họ đồng tính với ái với mọi người nam ấy nó có nhân viên nhân quả được chưa ở à, mình phải thấy chứ đâu phải cái người này tuy rằng mang lớp thân người nam thầy cũng người nam mà hai người đồng tính trước kia nó không phải vậy đâu mà nó là người nữ ừ. nhưng khi chết rồi cái tình cảm quyến luyến nó còn bây giờ lỡ đi tới sanh làm nam rồi gặp nhau thì nó phải có cái duyên đời trước đời này gặp nhau thì nó vẫn thương yêu như vợ chồng vậy đó có phải đồng tính với không? Dạ. Ờ, à, đứng góc độ nhân quả mới còn thấy có sai không? nếu đời trước không gieo duyên đời nay làm sao gặp mà gặp nhau hai người nam hết thì làm sao vậy cái tình cảm nó vẫn là tình cảm của nam nữ thương yêu cái kiểu đó nên mới gọi là đồng tính luyến ái <laughs> ông thầy đứng trên nhân quả mà thầy giải thích thì mấy con sẽ thấy không có chỗ nào sai đâu không có kẻ nào bởi vì chúng ta sinh ra từ cây cỏ dạng vật cho đến loài người mà sinh ra đều đi trong quy luật của nhân quả hết vũ trụ này mưa gió đều ở trong quy luật của nhân nhân quả chi phối hết chúng ta hiện giờ chúng ta đang sống là muốn ăn muốn ngủ muốn này cái yêu là bị quy luật nhân quả sai chúng ta là nô lệ cho nhân quả con mới còn hiểu chưa dạ. nô lệ một con người nô lệ chúng ta chưa phải là làm chủ nhân quả bây giờ mấy con có làm chủ được cái thân mấy con chưa à, mà chưa làm chủ được cái thân của mấy con á thì mấy con bị nô lệ của cái thân bây giờ nó đau mấy con nằm nó rên chứ mấy con nó sợ hết đau được có phải không bây giờ nó muốn tắt thở nó chết thôi ráng sống ra nó có sống được như vậy mà mấy con bị nhân quả chi phối sai đạo cho nên hôm nay thầy dạy mấy con là tu tập làm chủ nhân quả trong dứt sinh tử muốn chết mình nào chết muốn sống mình nào coi như mình ra ngoài cái dòng điều khiển của nhân quả bây giờ mới điều khiển lại nhân quả à, bây giờ biểu nó bây giờ giờ này muốn ăn bảo mình ăn tao không ăn nhân quả sai mình muốn ăn cái gì nhưng mà sao không được <laughs> từ cái làm chủ cái ăn cho đến cái làm chủ cái ngủ nó sai không được thì mình làm chủ cái thân này dễ dàng mà cái người muốn ngủ thì ngủ muốn ăn thì ăn thì cái người này không bao giờ làm chủ sinh tử cho nên trong thiền tông nói đói ăn phát ngủ à, đói ăn mệt ngủ thì mấy người này là tự tại thì thầy nó không có tự tại hết mà bị nhân quả sai <laughs> cho nên ở đây á, cái người tu người ta làm chủ hết tới giờ ăn người ta cho ăn đồ ngon ăn vẫn biết ngon mà vẫn không không ăn muốn không thèm chứ không phải là trộn một cái số đồ ăn lại thành một cái cuốn cháo để rồi ăn không biết ngon vợ. thì đạo phật đâu có dạy chúng ta diệt các ăn thế mà có số người là diệt các ăn ăn không biết ngon không dở như vậy là trở thành cái cây mà để ăn phân thì làm cái gì ăn phân để sống chứ làm cái gì ăn biết ngon nhưng mà không đắm nhiễm không thèm toàn bộ tất cả các thực phẩm đều là bất tỉnh dù là dù là thực phẩm ngon vẫn thì cái hiểu biết của tri kiến chúng ta nó sẽ làm dỗ chúng ta gọi là tri kiến giải thoát không làm chúng ta tham dục. như vậy mới là tu chứ mấy con chứ đâu phải tọt lỗ tai điếc đừng nghe mới là tu đâu <laughs> mới là giải thoát không phải đâu để lỗ tai sáu căn của chúng ta hoàn hoàn động hoàn toàn nghe âm thanh tất cả mọi điều nhưng không ai cám dỗ chúng ta được như vậy mình làm chủ yeah. Dạ. à, con thấy bây giờ đồng tính với má thầy trả lời rồi yeah. Dạ. không có nói còn gì nữa không